Chào mừng tất cả mọi người lại đến với ờ, kênh radio Đồng Ca Nhỏ của Tiến à, ờ, Vẫn là chương trình phát ờ, những ca ca khúc mà Tiến sáng tác, ca khúc mới Và ngày hôm nay là một tình ca với tiếng hát của Nhã Ca Theo thông lệ thì trước khi phát cái ca khúc này thì Tiến cũng sẽ giới thiệu sơ qua à, Cái ca khúc cũng giống như là giọng ca thì Nhã Ca mọi người ờ, Tiến đã giới thiệu trong nhiều clip trước là một trong những ca sĩ chuyên nghiệp và đã hoạt động âm nhạc cũng ờ, hơn một thập kỷ và hát rất đa dạng nhiều giọng ờ, nhiều giọng nhạc như là dân ca âm hưởng quê hương hay là nhạc rock nhạc pop thì cái ca khúc của ngày hôm nay mà Đức Tiến hân hạnh được gửi đến tất cả mọi người đó là một cái ca khúc có tựa đề là bài tình ca chưa chia câu với sự thể hiện của nhã ca thì đây là một cái ca khúc mà tâm sự của nó là à, nói về một cái người à, nghệ sĩ một người viết nhạc à, và chia tay với lại người à, người yêu à, thì à, trong cái cuộc tình à, có những cái à, kỷ niệm những cái nỗi niềm vui nỗi buồn phải đi qua và khi uh, chia tay thì ai cũng uh, Ờ, có những cái vết thương nhất định nhưng rồi cũng sẽ qua thì cái bài ca này cái người chàng trai trong cái câu chuyện ờ, là một người nhạc sĩ khi viết cái bài ca này giống như là bài ca cuối cho cái cuộc tình đó uh, như là một cách để giải bày cái nỗi lòng của mình nhưng mà à, vẫn hy vọng là cái người à, yêu của mình sẽ được à, êm ấm và hạnh phúc bài tình ca chưa chia câu với tiếng hát của Nhã Ca lần đầu tiên à, trong à, là cũng là ca sĩ đầu tiên trình bày ca khúc này với giọng Nhã Ca đây là lần đầu tiên mà bản thân Tiến cũng uh, chia sẻ với tất cả quý vị là khi Nhã Ca trình bày ca khúc này Đức Tiến thực sự đã giật mình là bởi vì đây là một cái cách hát rất khó nó kết hợp uh, giữa một chút opera và nhạc pop cũng như là nhạc rock thì uh, Tiến uh, tạm gọi đây là một cái kiểu là opera nha nó không phải rock ờ, hẳn nhưng mà nó opera uh, opera rock ballad chẳng hạn ừ. thì uh, trong cái phần này thì tiến cũng uh, có đọc những cái uh, tâm sự của cái người nhạc sĩ mình đóng vai cái người nhạc sĩ ở trong cái cái nội dung bài hát đó mình đọc những cái cái lời thoại để mà cố nâng cái bài hát cho cái tâm sự của cái cô gái đó uh, ờ, để bật ra cái nỗi lòng thì cái cô gái đó uh, là nhã ca cũng là hát cái ca khúc này nhưng mà vẫn cố thể hiện ở cái vai của cái cái cái cái người nhạc sĩ ờ, một chút cho nên thành ra là hy vọng nói ra tất cả những điều này để mọi người có thể cảm thụ cái bài hát một cách nhẹ nhàng nhất và bây giờ không để mọi người đợi lâu, xin mời mọi người cùng đến với ca khúc Bài tình ca chưa, kịp chia câu. Bài tình ca chưa chia câu với tiếng hát của Nhã Ca và sáng tác của Đức Tiến mời mọi người cùng thưởng thức. sớm chia cho ai được Tầng sâu trong trái tim mình Là những ngày tháng sẽ tới Những ngày tháng sẽ xoay sở với vết thương Xoay sở trên con đường Mà không chỉ có đôi mình Khi đó duyên ta nhạt màu Em bước đi trong lẽ loi Cùng ngàn lời nói nhưng thôi Cũng đành cam nín để anh còn vui Ai tiếng chia tay trong đời thật dễ nói trên đầu môi nhưng là rất khó cho ai vẫn còn thương nhớ trái tim vẫn còn đợi chờ too. đợi con vui dẫu sao thì đời em vui điều đó vẫn tốt hơn hai tiếng chia tay trong đời thật dễ nói trên đầu môi nhưng là rất khó cho ai vẫn còn thương nhớ trái tim vẫn còn đợi chờ cuối cùng chỉ còn đẹp cho trái tim mình thôi Bye.